đụng xe chạy luôn rồi trốn luôn kìa chạy luôn rồi kìa không không tám tư ba số không tám tư tám bốn một đường hại luôn rồi đó là ra xe xe luôn á mẹ em đụng thẳng người ta luôn rồi đụng thẳng luôn với bọn nữa nãy nhỏ nó đụng thẳng luôn á tôi né đâu tôi đụng vô luôn rồi đâu có sao không biết nữa nó bất tỉnh rồi đụng người ta nè chứ không đụng người ta nè